Xin chào các bạn Trong à, bài hôm nay Mình sẽ hướng dẫn các bạn cái phương pháp Tiếp theo đó là phương pháp bảo toàn nguyên tố Thì đối với cái phương pháp này Thì chúng ta phải hiểu nguyên tắc chung của nó là gì Thế thì nguyên tắc chung của phương pháp này Chính là dựa vào định luật bảo toàn nguyên tố Đó là trong các phản ứng hóa học thông thường Thì các nguyên tố luôn luôn được bảo toàn Có nghĩa là nếu như trước phản ứng chúng ta có nguyên tố carbon Thì sau phản ứng Nguyên tố carbon đó vẫn phải xuất hiện trong sản phẩm đó có thể trong một sản phẩm hoặc hai sản phẩm đều có nguyên tố carbon đều được miễn là làm sao trước sản phẩm có à, chất tham gia có nguyên tố nào thì sản phẩm phải có nguyên tố đó điều này có nghĩa là tổng số mol của nguyên tử của một nguyên tố x bất kỳ trước và sau phản ứng là luôn bằng nhau Đấy, không chỉ là nó bảo toàn chính nguyên tố đó bảo toàn tức là gì bảo toàn tức là lượng của nó không thay đổi hay nói khác chúng ta đối với hóa học chúng ta quy về số mol thì chúng ta có tổng số mol của nguyên tử x trước phản ứng và sau phản ứng luôn luôn bằng nhau. Ví dụ trước phản ứng nguyên tố carbon có số mol là một mol thì sau phản ứng tạo thành các trong các sản phẩm thì nguyên tố carbon cũng phải có số mol bằng một mol thì đấy gọi là bảo toàn. Đúng chưa? Và cái điểm mấu chốt của phương pháp này là chúng ta phải xác định được đúng các cái hợp phần có chứa nguyên tố X trước phản ứng và sau phản ứng Ví dụ như trước phản ứng có hai chất chứa nguyên tố X thì tổng số mol của X là ví dụ như trước phản có A cộng với B tạo ra C cộng với D. Trong đó ví dụ như trong A này cũng có chứa nguyên tố hydro. Trong B cũng có chứa nguyên tố hydro thì chúng ta phải xác định được là tổng số mol hydro sẽ phải bằng số mol hydro trong A cộng với số mol hydro trong B. Đó. Được và số mol hydro này nó cũng bằng số mol hydro trong sản phẩm tạo thành là C cộng với D. Nếu như D không có hydro thì thôi. Còn nếu C và D cùng có hydro thì chúng ta cũng phải cộng tổng lượng hydro này. Được chưa? Nhá. Đấy. Về các bài dạng bài tập thường gặp thì đối với cái loại bảo toàn nguyên tố này thì thực sự các bạn là phương pháp này nó thách thức mọi loại phương trình và Ờ, số lượng phương trình trong bài tập ví dụ như có những bài tập nếu chúng ta làm theo cái phương pháp thông thường là tính theo phương trình hóa học các bạn có thể viết đến 10 phương trình 11 phương trình nhưng đối với phương pháp bảo toàn nguyên tố thì chúng ta không cần biết phương trình nào chúng ta vẫn có thể làm được thì đấy là đặc điểm của cái loại uh, phương pháp này tuy nhiên thì không phải bài nào cũng làm được theo phương pháp này tùy vào từng bài tập và tùy vào từng dữ kiện của đề bài người ta cho thì chúng ta mới xác định được được chưa đấy à, và có những cái phương trình các bạn hình dung có những phương trình nó rất là khó mà nếu như các bạn giải thông thường các bạn không cân bằng được đấy nhưng uh, nếu như mà giải theo uh, tính theo phương trình mà không cân bằng được thì đương nhiên là chúng ta không thể làm được nhưng đối với phương pháp này nếu như đề bài người ta cho phép cho các dữ kiện mà chúng ta có thể tính được phương pháp này thì chúng ta không cần phải cân bằng phương trình không cần phải viết phương trình vẫn có thể làm được đấy nhá thế đấy gọi là cái ưu việt của phương pháp thì trong cái phương pháp này nó có rất nhiều dạng bài tập trong đó mình đề cập đến bốn cái dạng bài tập điển hình nhất đó là dạng bài tập thứ nhất từ nhiều chất ban đầu thì đối với cái dạng này thì chúng ta nguyên tắc ở đây là từ nhiều chất ban đầu tạo thành một sản phẩm có nghĩa là dạng phương trình của nó sẽ là a cộng b để tạo thành c được chưa nhá thế thì đối với cái dạng bài tập này thì chúng ta cũng từ dữ kiện đề bài chúng ta tính được số mol của nguyên tố chúng ta cần xác định trong chất ban đầu tức là trong tổng hai cái này nó có thể ba chất thì chúng ta cộng với d nữa chẳng hạn thì chúng ta tính cả trong tổng ba chất rồi và có số mol đó rồi thì nó chính bằng số mol của nguyên tố đó trong sản phẩm đấy nó vẫn là nguyên tắc chung của dạng bài tập thôi không có gì khác cả thế thì vào ví dụ cụ thể mình có ví dụ cụ thể như sau hòa tan hỗn hợp x gồm 0,2 mol sắt hòa tan hỗn hợp gồm 0,2 mol sắt và 0,1 mol F sắt à, 3 oxit vào dung dịch HCl. Dương thu được dung dịch D. Cho dung dịch D tác dụng với dung dịch NaOH dương thu được kết tủa. Lọc kết tủa, rửa sạch, đem nung trong không khí đến khối lượng không đổi, thu được M gam chất rắn Y. Xác định giá trị của M. Thế thì nếu như bài này viết phương trình ra thì các bạn sẽ viết được bằng này phương trình này. Thứ nhất là sắt và sắt bao oxit tác dụng với HCl. Đúng không? Chỗ này là hai phương trình rồi này thu được dung dịch D. Vậy dung dịch D đây sẽ là FeCl2 và FeCl3. Sau đó dung dịch D lại cộng với NaOH đúng không? Để tạo thành hai oxit là FeOH tất cả hai lần và FeOH tất cả ba lần. Sau đó người ta nung trong không khí đến khối lượng không đổi, thu được chất rắn như vậy ở đây là Fe2O3. Vậy nếu viết phương trình ở đây chúng ta sẽ có như sau sẽ có bằng này phương trình một phương trình hai phương trình ba phương trình bốn phương trình được chưa năm phương trình sáu phương trình như vậy chúng ta có tổng cộng là 6 phương trình và các bạn tính toán theo 6 phương trình này đấy còn nếu như làm theo phương pháp này phương pháp bảo toàn nguyên tố thì các bạn sẽ nhìn như sau chúng ta có trước phản ứng người ta yêu cầu là tính giá trị của m mà m đây là gì đây chính là m đúng không Vậy thì trong m này các bạn nhìn thấy muốn tính được khối lượng đương nhiên mình sẽ phải tính số mol của Fe2O3 Được chưa? Mà các bạn nhìn thấy số mol của Fe2O3 nó sẽ tỷ lệ với số mol của sắt Bởi vì sao? Bởi vì trong một phân tử Fe2O3 thì sẽ có hai nguyên tử sắt Như vậy số mol của sắt nó sẽ gấp hai lần số mol Fe2O3 Hay nói khác số mol Fe2O3 sẽ bằng 1 phần 2 lần số mol của sắt đấy mà sắp này ở đâu ra sắp này các bạn sẽ thấy nó chính là từ cái sắp ban đầu nó ra bảo toàn nguyên tố mà toàn bộ lượng sắt tham gia phản ứng sau khi phản ứng với HCl nó chạy toàn bộ vào trong muối và sau khi phản ứng với NaOH thì toàn bộ lượng sắt này lại vào trong hydroxit và khi nung hydroxit này thì toàn bộ lượng sắt này lại vào trong Fe2O3 như vậy là gì sắt trong Fe2O3 và sắt trong hỗn hợp ban đầu nó sẽ bằng nhau đúng không ạ mà trong hỗn hợp ban đầu thì chúng ta có số mol của sắt sẽ bằng số mol của trong đây là tổng số mol sắt sẽ bằng số mol sắt ở đây cộng với số mol sắt trong Hp2O7 mà chúng ta có số mol này rồi có số mol này rồi vậy đương nhiên chúng ta sẽ tính được tổng số mol sắt và đây chính là tổng số mol sắt thu được trong sản phẩm đấy vậy thì bài này chúng ta sẽ làm như sau bạn sẽ có ta có sơ đồ ban đầu là hỗn hợp x x này là gồm sắt là sắt ba oxit cho cộng với HCl sẽ tạo thành là FeCl2 FeCl3 sau đó hỗn hợp này lại cho tác dụng với NaOH để tạo thành FeOH tất cả hai lần và FeOH tất cả ba lần được chưa tiếp theo hỗn hợp này đem nhiệt phân thì thu được Fe2O3 đây là chất rắn y và có khối lượng là m gam rồi vậy chúng ta sẽ có áp dụng bảo toàn bảo toàn nguyên tố với Fe thì chúng ta có số mol Fe trong X nó sẽ bằng số mol Fe trong Y đúng không? Mà số mol Fe trong X thì sẽ bằng gì? Số mol Fe cộng với hai lần số mol của Fe2O3 trong X được chưa? Bởi vì sao? Bởi vì là trong một phân tử Fe2O3 thì có hai nguyên tử sắt như vậy số mol của sắt trong Fe2O3 sẽ bằng hai lần số mol Fe2O3 và chỗ này sẽ bằng số mol Fe trong Fe2O3 đây là trong Y hai này là khác nhau nhé cái này là Fe2O3 của X cái này là hai Fe2O3 của Y vậy thì đây chúng ta sẽ có số mol của sắt sẽ bằng gì số mol của sắt đề bài ta cho là 0,2 mol cộng với hai lần số mol F2 3 chống x chính là 2 nhân với 0,1 và chỗ này sẽ bằng số mol sắt trong y được chưa và chỗ này sẽ bằng số mol của Fe trong y sẽ bằng 0,4 mol mà số mol Fe2O3 trong y sẽ bằng 1 phần 2 lần số mol của sắt trong y và chỗ này bằng 1 phần 2 nhân với 0,4 và bằng 0,2 mol từ đây các bạn sẽ tính được khối lượng của Fe2O3 trong Y và chính bằng giá trị của M và bằng là 0,2 nhân với 160 là M lớn của Fe2O3 bằng 32A đây chính là đáp số bài tập các bạn chỉ có một đoạn rất là ngắn thôi đúng không nhỉ dễ đúng không chúng ta sang cái ví dụ thứ hai của phần này Ví dụ hai như sau Nung nóng hỗn hợp bột x gồm 0,06 mol nhôm và 0,01 mol À, oxy sắt từ 0,015 mol Fe2O3 và 0,02 mol FeO một thời gian. Hỗn hợp y thu được sau phản ứng được hòa tan hoàn toàn vào dung dịch HCl dư thu được dung dịch y thêm NH3 vào Z cho đến dư lọc kết tủa T đem luôn ngoài không khí đến khối lượng không đổi thu được M gam chất rắn. giá trị của M là như vậy bài này tương tự như bài trên nhưng mà số lượng đưa ra là sẽ nhiều chất hơn thì đối với cái bài này các bạn sẽ thấy rằng là gì khi đun hỗn hợp x một thời gian người ta nói một thời gian có nghĩa là phản ứng chưa chắc đã xảy ra hoàn toàn đúng không đấy chưa chắc đã xảy ra hoàn toàn vậy nếu như bài này mà tính viết theo phương trình hóa học thì các bạn sẽ không làm được đâu đấy rất là bởi vì chúng ta không biết phương trình nào là phương trình đã xảy ra phương trình nào là phương trình uh, chất nào còn dư hay là thiếu vân vân vậy thì ở đây chúng ta sẽ bắt, bắt buộc phải áp dụng phương pháp bảo toàn nguyên tố thì chúng ta sẽ có sơ đồ chúng ta có sơ đồ như sau hỗn hợp x ban đầu của chúng ta sẽ gồm có nhô Fe3O4 Fe2O3 FeO sau khi nung nóng một thời gian Thu được cũng là cái chúng ta không cần quan tâm là y ở đây gồm cái gì đúng không không cần quan tâm mà chúng ta đọc tiếp theo là khi cho y phản ứng với HCl dư vậy thì y ở đây là gì đây là dạng phản ứng nhiệt nhôm vậy khi nhiệt nhôm mà nhôm cộng với oxit thì sẽ ra là kim loại cộng với oxit của nhôm kim loại sắt cộng với oxit của nhôm đúng không vậy thì phản ứng nó chưa xảy ra hoàn toàn thì sản phẩm của nó cũng sẽ gồm nhôm và sắt Vậy thì khi cho phản ứng với HCl dư thì chúng ta sẽ thu được sản phẩm sẽ là muối nhôm. Dù nó là nhôm hay nó là nhôm oxit thì khi phản ứng với HCl nó cũng ra là muối nhôm. Đúng không? Đấy. Thứ hai sẽ là muối sắt 2. Khi nó là kim loại sắt hay nó là FeO thì nó phản ứng với HCl cũng ra FeCl2. Và cái thứ ba chính là FeCl3 khi nó là Fe2O3 hay Fe3O4 thì nó phản ứng với HCl cũng ra FeCl3 như vậy chúng ta sẽ có là hỗn hợp ba muối này tiếp theo người ta cho vào NH3 thì khi cho vào NH3 thì sẽ thu được kết tủa đây là muối tác dụng với ba dơ sẽ tạo thành ba dơ kết tủa thu được sẽ là nhôm hydroxit sắt hai hydroxit là sắt 3 Hiroshima đúng không sau đó người ta nung ngoài không khí chính vì nung ngoài không khí nên dù là oxit sắt 2 hay hydroxit sắt 3 à hydroxit sắt 2 hay hydroxit sắt 3 thì cũng đều tạo thành sản phẩm là Fe2O3 và nung cái này thì sẽ tạo thành là Al2O3 Vậy đây chính là M gam chất rắn Các bạn thấy không? Vậy thì ở đây các bạn hình dung là gì? Muốn tính được M này chúng ta phải tính khối lượng của từng oxit này mà muốn tính được khối lượng từng oxit này thì chúng ta sẽ phải tính số mol của nó đúng không mà tương tự như bài bên trên muốn tính được số mol của Al2O3 thì chúng ta sẽ tính số mol nhôm trong Al2O3 và tương tự dưới này tính số mol sắt trong Fe2O3 mà nhôm này ở đâu ra nhôm này chính là từ cái nhôm ban đầu ra được chưa như vậy số mol nhôm trong hỗn hợp x ban đồng sẽ bằng số mol nhôm trong Al2O3 được chưa Đấy. Và số mol sắt trong Fe2O3 thì sẽ bằng số mol sắt trong hỗn hợp X ban đầu. Đấy nhá, thì giống hệt như bài trên. Vậy chúng ta sẽ có áp dụng bảo toàn nguyên tố với nguyên tố nhôm và sắt. Thì ta có số mol của Al2O3 sẽ bằng 1 phần 2 số mol nhôm Được chưa? Và số mol nhôm này chính là nhôm trong X Và chỗ này sẽ bằng 1 phần 2 nhân với số mol 0,06 Và bằng 0,03 mol Tiếp theo, số mol của sắt Được chưa? Bây giờ chúng ta có tổng số mol của Fe2O3 trong sản phẩm cuối sản phẩm cuối nhé sẽ bằng 1 phần 2 tổng số mol sắt đúng không mà tổng số mol sắt 1 phần 2 giữ nguyên nhá tổng số mol sắt này sẽ bằng gì bằng số mol bằng 3 lần số mol Fe2O3 là FP34 silo 3 lần số mol FP34 bởi vì sao bởi vì là trong một phân tử FP34 sẽ có 3 nguyên tử sắt cộng tiếp với sắt trong FP2O3 hai lần số mol của FP2O3 và cộng với số mol của FPO chưa đến đây các bạn thanh số mà 1 phần 2 nhân với 3 nhân với để bài cho FP3O4 là bằng 0,01 nhân với

một vành không phải không không phải không một này nhân với ba cộng với không mười lăm nhân hai cộng bằng này này chia cho hai đây bằng không phải không bốn Được chưa? Như vậy chúng ta sẽ có số mol Fe2O3 bằng 0,04 Số mol Al2O3 bằng 0,03 Từ đây chúng ta tính được giá trị M sẽ bằng khối lượng của Al2O3 cộng với khối lượng của Fe2O3 và chỗ này sẽ bằng là 0,03 nhân với Al2O3 là 102 cộng với 0,04 Fe2O3 bằng 160 nữa chín phẩy bốn mươi sáu gram đó như vậy là chúng ta đã xong bài tập số 2 rất là phức tạp nhưng cuối cùng lại rất đơn giản đúng không thì đấy là cái dạng thứ nhất sang đến cái dạng thứ hai là từ một chất ban đầu tạo thành hỗn hợp nhiều sản phẩm hay nói khác ví dụ từ a tạo ra bánh b cộng c cộng với d lúc nãy là từ nhiều chất tạo thành một chất còn đây là từ một chất tạo thành nhiều chất thì cũng tương tự như bên trên thôi là chúng ta sẽ tính tổng số mol của nguyên tố trong a sau đó là tính tổng số mol nguyên tố đó trong sản phẩm cộng vào ra thì nó sẽ là hai giá trị đó nó sẽ bằng nhau và ví dụ cụ thể đó là ví dụ 3 đốt cháy 9,8 gam bột sắt trong không khí đến khối lượng trong không khí thu được hỗn hợp rắn X gồm FeO, Fe234 2 e bao và Fe2O3 để hòa tan X cần vừa hết 500ml dung dịch HNO3 1,6m thu được V lít khí NO là sản phẩm hữu duy nhất tính giá trị của V rồi thế bài này mình có thể tóm tắt Số đỏ nó như sau Chúng ta có Fe Đây là 9,8 gam Nung trong không khí Thu được hỗn hợp rắn X sẽ gồm là FeO Fe 3O4 và Fe2O3 Sau đó người ta sẽ hòa tan với HNO3 Thì thu được ở đây sẽ là Fe nấu 3 tất cả ba lần nhớ nhé Tất cả các oxy sắt khi tác dụng với HNO3 dù loãng hay đặc thì đều sản tạo thành sản phẩm là muối sắt 3 và khí NO. Đây là sản phẩm của duy nhất, đây là V lít khí NO. Và bây giờ người ta yêu cầu chúng ta đó là xác định giá trị của V, xem V này bằng bao nhiêu. Thấy không? Thế thì ở đây chúng ta cũng tương tự như bên trên, đó là chúng ta áp dụng bảo toàn nguyên tố sắt. Được chưa? Bảo toàn nguyên tố sắt thì ở đây sẽ là lượng sắt trong muối này nó sẽ bằng lượng sắt ban đầu được chưa đấy tiếp theo chúng ta sẽ tính được số mol sắt trong này khi tính được số mol sắt trong này thì chúng ta sẽ suy được số mol của nitơ trong cả cái muối này đúng không có số mol nitơ này rồi thì chúng ta sẽ có khi tạo thành sản phẩm thì có phải là toàn bộ lượng nitơ trong H nấu 3 nó sẽ tạo thành lượng nitơ trong muối và nitơ trong khí đấy mà lượng nitơ trong axit này chúng ta có rồi đúng không vậy thì chúng ta sẽ lấy lượng này trừ đi lượng nitơ trong muối này sẽ ra lượng nitơ trong khí thì đấy là nguyên tắc làm cái bài này nhá đó vậy thứ nhất là bảo toàn nguyên tố sắt thứ hai là bảo toàn nguyên tố nitơ đó đây chúng ta sẽ có sơ đồ như thế này bây giờ mình sẽ có giải cụ thể như sau ta có sơ đồ các bạn có thể giữ nguyên cái sơ đồ này cũng được nhá không thì cũng không sao cả chúng ta viết sơ đồ đơn giản hơn nữa đây là tường sắt đây là cộng với oxy nhiệt độ sẽ ra đây là hỗn hợp x mình không cần quan tâm x là cái gì sau đó x này cộng với HNO3 thì sẽ tạo thành FeNO3 tất cả ba lần cộng với NO như vậy nhìn đây các bạn sẽ thấy rõ hơn là tổng lượng nitơ trong HN3 sẽ bằng lượng nitơ trong đây cộng với trong đây Vậy thì mục đích của chúng ta phải tính được lượng nitơ trong muối này Muốn tính được lượng nitơ trong muối này chúng ta sẽ xác định thông qua số mol bảo toàn sắt Rồi, vậy chúng ta sẽ có áp dụng bảo toàn Bảo toàn nguyên tố với sắt Chúng ta có số mol của sắt Ờ, sẽ bằng số mol của Fe trong FeNO3 tất cả ba lần và chỗ này sẽ bằng khối lượng chia cho m nhỏ chia m lớn bằng 9,8 chia 5 với 6 0,175 mol được chưa Tiếp theo chúng ta sẽ có số mol Mà Số mol sắt trong Fe Nấu 3 tất cả 3 lần chín bằng Số mol Fe Nấu 3 tất cả 3 lần bằng không quần suy ra số mol của Fe nấu 3 tất cả 3 lần sẽ bằng 0,175 mol suy ra tiếp số mol nitơ trong FE nấu ba tất cả 3 lần bằng 3 lần số mol của FE nấu ba tất cả 3 lần và bằng 3 nhân 0,175 không cần giải thích chỗ này bằng 3 lần nữa gì đó thì các bạn sẽ nhìn thấy trong một phân tử FE nấu ba tất cả 3 lần thì có 3 nguyên tử nitơ như vậy số mol của nó sẽ bằng 3 lần nhau không nhá 0,175 nhân với 3 bằng 0,525 mol Tiếp theo chúng ta sẽ có số mol của HNO3 sẽ bằng Cm nhân V Cm ở đây chúng ta sẽ có được bằng 500ml tức là 0,5 lít nhân với uh, đồng độ là 1,6 bằng 0,8 mol từ đây tính được số mol của nitơ trong HNO3 sẽ bằng số mol HNO3 bằng 0,8 mol chúng ta sẽ có áp dụng bảo toàn nguyên tố nitơ với nitơ ta sẽ có số mol nitơ trong HNO3 sẽ bằng số mol nitơ trong Fe NO3 tất cả ba lần cộng số mol nitơ trong NO vậy từ đây suy được số mol nitơ trong NO sẽ bằng số mol nitơ trong HNO3 trừ đi số mol nitơ trong Fe NO3 tất cả ba lần và chỗ này sẽ bằng áp nấu 3 bằng 0,8 à, trừ đi 0, đây 525 0,275 mol Được chưa? <coughs> mà số mol nitơ trong NO 97 số mol là ô chất bài 0,275 mol từ đây chia được thể tích của NO sẽ bằng 0,275 nhân 22,4 6,16 lít Được chưa? Như vậy thì đây chính là đáp số của bài tập này cầu vâng, đấy là bài tập uh, ví dụ số 3 đối với cái dạng số 2 Sau ví dụ tiếp theo ví dụ số 4 ta sẽ có lấy amon NaOH hấp thụ hoàn toàn 2,64 khí, gam khí CO2 thì thu được đúng 200 gam à 200 ml dung dịch X. Trong dung dịch X không còn NaOH và nồng độ của ion CO3 2 trừ đây là CO3 2 trừ nhé là 0,2 m và A có giá trị là như vậy đây là dạng bài tập mà oxit axit tác dụng với bazơ tạo thành hỗn hợp hai muối đó là muối à, axit và muối trung hòa đó. thì chúng ta sẽ có ta có sơ đồ đây là phải giúp đồ sơ đồ sẽ là CO2 cộng với NaOH tạo ra được hỗn hợp đó là Na2CO3 và NaHCO3 được chưa vậy thì ở đây chúng ta sẽ áp dụng cái gì để tìm ra A trong đó A ở đây chính là am là số mol NaOH chúng ta sẽ có lượng NaOH này thì bảo toàn natri thì toàn bộ lượng natri trong NaOH sẽ đi vào natri trong hai muối này đúng không đấy mà số mol của muối này chính bằng số mol của CO3 trừ. Đấy các bạn nhìn thấy như cái chỗ này chúng ta có số mol rồi. Số mol này thì bằng gì? Số mol này bây giờ chúng ta sẽ là bảo toàn nguyên tố carbon. Tổng lượng carbon tham gia phản ứng nó sẽ đi vào trong hai muối này. Có số mol muối này rồi, đương nhiên chúng ta sẽ tìm được số mol của carbon trong muối này. Mà số mol carbon trong muối này thì chúng ta sẽ tìm được số mol của 2 NaCO3 có số mol NaHCO3 có số mol Na2CO3 cộng vào sẽ là tổng lượng natri trong NaOH nha thì đấy là cái hướng giải của bài này thì chúng ta sẽ có dòng trước hết chúng ta sẽ tính được số mol của carbon à, số mol CO2 sẽ bằng 2,64 chia cho 44 sáu mol rồi chúng ta sẽ có được bảo toàn nồng độ của ion này là bao này vậy chúng ta sẽ có được uh, áp dụng bảo toàn nguyên tố với các carbon chúng ta có số mol CO2 sẽ bằng số mol CO3 trừ cộng với số mol của HCO3 trừ được chưa và từ đây chúng ta sẽ chia được số mol HCO3 trừ sẽ bằng số mol CO2 là 0,06 trừ đi đây là CO3 sẽ bằng ở bên trên chúng ta tính thêm số mol của CO3 2 trừ sẽ bằng CM nhân V V là 0,2 lít nhân với 0,2 bằng 0,04 mol chỗ này trừ đi là 0,04 và đây sẽ bằng 0,02 mol được chưa như vậy số mol HCO3 trừ bằng 0,02 đó vậy từ đây chúng ta suy được số mol của Na HCO3 bằng số mol của HCO3 trừ và chính bằng số mol natri trong NaHCO3 chỗ này sẽ bằng 0,02 mol Đúng chưa? Số mol của natri trong Na um, 2 CO3 thì sẽ bằng là hai lần số mol của Na2CO3 ở chỗ này sẽ bằng hai giữ nguyên số mol Na2CO3 lại chính bằng số mol của CO3 2 trừ ở chỗ này 2 nhân 0,04 bằng 0,08 mol từ đây chúng ta sẽ áp dụng bảo toàn nguyên tố với natri chúng ta sẽ có số mol natri trong NaOH sẽ bằng số mol natri trong Na2CO3 cộng số mol natri trong nahco 3 và chỗ này sẽ bằng 0,08 đây cộng với 0,02 và bằng 0,1 mol và số mol NaOH chính bằng số mol natri trong NaOH bởi vì trong một phân tử NaOH thì có một nguyên tử natri sẽ bằng 0,1 mol sang đến ví dụ tiếp theo là ví dụ 5 Với ví dụ này thì mình đưa vào một ví dụ uh, liên quan đến hữu cơ Bài tập cracking, đây là bài tập dạng cơ bản của hữu cơ thì tiến hành cracking ở nhiệt độ cao 5,8 gam butan sau một thời gian thu được hỗn hợp khí X gồm CH4, CH6, C2H4, C3H6 và C4H10 C4H10 đây chính là butan tức là nó chưa bị cracking hết Phản ứng cracking thì hiệu suất của nó không bao giờ bằng 100% đâu Đốt cháy hoàn toàn ít trong không khí oxy dư Rồi dẫn toàn bộ khí sinh ra đi qua bình đựng H24 đặc Độ tăng khối lượng của bình H24 đặc Thì trước tiên chúng ta phải hiểu là bình H24 đặc tăng là vì sao Thì H24 đặc là một chất có tính háng nước Chính vì vậy nó có khả năng hấp thụ nước rất tốt Khi đốt cháy uh, hydrocarbon bằng này hydrocarbon thì sản phẩm chúng ta thu được sẽ gồm có CO2 và nước và cái nước này chính là bị h 2 o đặc hấp thụ hay nói khác khối lượng của bình h 2 o tăng chính là khối lượng của nước sinh ra của phản ứng cháy Được Thế thì ở đây chúng ta sẽ có sơ đồ phản ứng như sau C4 H10 khi qua phản ứng cracking thì sẽ thu được là hỗn hợp X chúng ta không cần quan tâm X ở đây là gồm cái gì sau đó khi X này đốt cháy oxy dư thì tạo ra H2O cộng với CO2 được chưa thế các bạn sẽ nhìn thấy là muốn tính được cái độ tăng khối lượng thì mình phải tính được khối lượng của nước mà muốn tính được khối lượng của nước thì mình sẽ phải tính số mol của nước và quy về cái bài toán bảo toàn thì tức là chúng ta sẽ tính lượng hiro trong nước này nếu tính được số mol hiro trong nước này thì sẽ tính được số mol nước bởi vì số mol nước sẽ bằng 1 phần 2 là số mol hiro. đó thì khi tính được số mol hiro này thì lượng hydro này từ đâu mà sinh ra chính là từ trong C4H10 hay nói khác toàn bộ lượng hydro này nó sẽ chuyển về đây vậy thì số mol hydro trong nước này chính là số mol hydro trong C4H8 mà số mol C4H8 chúng ta có rồi dựa vào khối lượng như vậy chúng ta sẽ tính được số mol hydro ở đây và chúng ta sẽ tính được lượng nước Đúng chưa? Rất là đơn giản Mà chúng ta không cần quan tâm sẽ là sản phẩm ở đây Cái x này nó gồm cái gì Thế thì ở đây chúng ta sẽ có được khối lượng bình H2SO4 đặc tăng lên chính là khối lượng nước bị hấp thụ có lượng nước bị hấp thụ và đây chúng ta sẽ có được số mol của C4H10 sẽ bằng M nhỏ chia M lớn 5,8 chia cho chia cho 58 0,1 mol và từ đây chúng ta tính được số mol của hiro trong C4H10 sẽ bằng 10 lần số mol của C4H10. 10 nhân với 0,1 và bằng 1 mol. Và áp dụng bảo toàn nguyên tố với à, C4 với nguyên tố carbon chúng ta sẽ có số mol à, xin lỗi với hydro số mol hydro trong C4H10 chính bằng số mol hydro trong nước ở chỗ này chính bằng một mol và chúng ta có số mol nước thì sẽ bằng 1 phần 2 số mol hydro bởi vì sao bởi vì trong một phân tử nước thì có hai nguyên tử hydro như vậy là một mol nước thì sẽ có 2 mol hydro hay nói khác số mol nước sẽ bằng nửa số mol hydro 1 phần 2 nhân với 1 0,5 mol được chưa và từ đây chúng ta sẽ tính được khối lượng nước sẽ bằng 0,5 chín ra được chưa xong tiếp theo chúng ta sẽ sang cái dạng thứ ba của loại bài tập này lúc đầu của chúng ta sẽ là từ một chất này thành nhiều chất dạng thứ hai là từ nhiều chất thành một chất Trước chất à, dạng thứ và bây giờ nó sang dạng thứ ba đó là từ nhiều chất tạo thành cũng hỗn hợp nhiều chất có nghĩa là a cộng b tạo ra c cộng d cộng e đấy đây là cái dạng thứ ba cái nguyên tắc là thì giống hết nhau không có gì khác cả nhá không có gì khác chúng ta đi vào ví dụ luôn ví dụ số 6 hòa tan hoàn toàn hỗn hợp x gồm FeS2 à, gồm x mol FeS2 và y mol Cu2S vào axit hno 3 vừa đủ thu được dung dịch x chỉ chứa hai mối sun phát và khí duy nhất NO tính tỷ số x chia cho y một bài tập mà cảm giác như là Ờ, nó khá là mông lung đúng không ạ không có một số liệu cụ thể nào cả nhưng mà chúng ta vẫn phải làm ở đây người ta không yêu cầu tìm x bằng bao nhiêu y bằng bao nhiêu mà người ta chỉ yêu cầu trước tiên các bạn sẽ viết cho mình sơ đồ sơ đồ ở đây sẽ gồm có ban đầu là fe f 2 e, và co2s khi cho vào ờ, axit hno 3 thu được dung dịch X chỉ chứa hai muối sunfat. Các bạn nhìn nhá, như vậy nó không tạo thành muối nitrat mà nó tạo thành chỉ chứa hai muối sunfat. Còn cái nitơ trong này nó sẽ chuyển thành nitơ trong NO. Như vậy nó sẽ tạo thành sản phẩm ở đây sẽ là Fe2, SO4 tất cả ba lần nhớ nhá. Đây sẽ tạo thành muối sắt 3 bởi vì là khi cộng với HNO3 thì bao giờ nó bị gửi lên uh, số siêu hóa cao nhất tiếp theo từ CO2S sẽ tạo thành COSO4 được chưa đây ở đây chúng ta sẽ có được ban đầu cái này sẽ là x mol cái này sẽ là y mol đó thế thì theo cái sơ đồ này các bạn thấy sẽ ở đây là chúng ta sẽ là uh, bảo toàn nguyên tố sắt đúng không các bạn nhìn thấy sắt nhé, bảo toàn nguyên tố sắt chỗ này là x mol thì là số mol sắt sẽ là x mol chỗ này là fe2 so4 e tất cả ba lần như vậy số mol sắt ở đây sẽ còn lại là x trên 2 đúng không đấy và chỗ này sẽ là y mol này thì chỗ này sẽ là hai y mol này được chưa thế thì ở đây chúng ta sẽ có giải dạ, nhá ta có sơ đồ là FeS2 thì tạo thành FE2 SO4 e tất cả ba lần các bạn cân bằng cái sơ đồ này đây nó không phải phương trình nhưng mà chúng ta vẫn cân bằng theo sơ đồ chỗ này là hai sắt thì chỗ này là hai để chúng ta dễ làm thôi thì chúng ta có chỗ này là x mol thì nó sẽ tạo thành chỗ này là x trên 2 mol được chưa tiếp theo là cu2s thì tạo thành CuSO4 thì chỗ này cân bằng là hai chỗ này là y mol thì chỗ này sẽ tạo thành 2 y mol được chưa rồi thế thì mình sẽ có được là gì bây giờ chúng người ta yêu cầu là tìm tỷ số x trên y đúng không vậy thì tỷ số x trên y chỗ này chúng ta sẽ là bảo toàn nguyên tố lưu huỳnh bởi vì toàn bộ lượng lưu huỳnh ở trong hai muối này nó sẽ chuyển vào trong hai muối này đúng không như vậy chúng ta sẽ có được là uh, số mol số mol lưu huỳnh trong fe S2 sẽ bằng 2. Chỗ này sẽ bằng hai x 1 Số mol của lưu huỳnh trong cu 2 s sẽ bằng số mol của cu 2 s và chỗ này sẽ bằng Y1. Như vậy từ đây chúng ta suy được số mol của lưu huỳnh tổng số mol lưu huỳnh sẽ bằng 2x cộng với Y1 được chưa? Tiếp theo chúng ta sẽ có số mol của lưu huỳnh trong Fe2 FO4 tất cả 3 lần sẽ bằng 3 lần số mol của Fe2 FO4 tất cả 3 lần ở chỗ này bằng 3 nhân với x trên 2 3x trên 2 mol Tiếp theo số mol lưu huỳnh trong CuSO4 sẽ bằng số mol của CuSO4 bằng 2 y mol như vậy từ đây chúng ta suy tổng số mol lưu huỳnh sẽ bằng 3x trên 2 cộng với 2y mol và chúng ta có là bảo toàn nguyên tố lưu huỳnh tổng số mol nguyên tử lưu huỳnh trước và sau bằng nhau như vậy chúng ta sẽ có được áp dụng bảo toàn nguyên tố với lưu huỳnh thì chúng ta sẽ có này hai cái này bằng nhau 2x cộng với y sẽ bằng 3x trên 2 cộng với 2y từ đây rút ra chỗ này sẽ bằng là 1 phần 2x chuyển 3x trên 2 sang bên này chuyển y sang đây bằng y được chưa à, hay nói cách khác chúng ta sẽ có x sẽ bằng 2y đó thì đây chính là biểu thức liên hệ giữa x à người ta yêu cầu tìm tỉ số x trên y vậy thì chỗ này sẽ là x trên y sẽ bằng 2 chia cho 1 nha rồi như vậy là chúng ta đã xong cái ví dụ số 6 sang ví dụ cuối cùng của phần này là ví dụ số 7 ví dụ số 7 như sau đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X gồm C3H8, C4H6, C5H10 và C6H6 thu được 7,92 gam CO2 và 2,7 gam nước M có giá trị là cái bài này các bạn bây giờ các bạn làm quen các bạn sẽ thấy ngay được là gì M ở đây chính là khối lượng của hỗn hợp X X đây thì sẽ bằng là khối lượng của carbon cộng khối lượng của hydro tất cả những cái hợp chất này đều được tạo thành từ carbon và hydro như cái tổng khối lượng của x đây sẽ bằng tổng khối lượng carbon cộng tổng khối lượng hydro đúng không nhỉ đó mà carbon này nó đi đâu carbon này nó chính vào CO2 hydro này thì nó vào nước có số mol CO2 có số mol nước rồi đương nhiên chúng ta tính được số mol carbon tính được số mol hydro cộng hai khối lượng này chính là khối lượng của hỗn hợp x ban đầu nha thế thì ở đây chúng ta sẽ có sơ đồ như sau nộp x x ở đây sẽ gồm có C3H8 này C4H6 này C5H10 này C6H6 này nhiệt phân à, đốt cháy này thì sẽ tạo ra sản phẩm là CO2 này và nước này được chưa rồi thế thì ở đây bước đầu tiên các bạn sẽ tính cho mình số mol của CO2 sẽ bằng m nhỏ chia m lớn 9 à 7 7 92 chia cho 44 0,18 mol suy ra số mol carbon trong CO2 chính bằng số mol CO2 và bằng 0,18 mol tiếp theo số mol nước sẽ bằng M nhỏ chia M lớn bằng 2 về 7 chia cho 18 0,15 mol Vậy từ đây suy ra số mol hydro trong nước bằng 2 lần số mol nước là bằng 2 nhân 0,15 bằng 0,3 mol. Được chưa? tiếp theo chúng ta sẽ có áp dụng bảo toàn với carbon và hydro thì chúng ta sẽ có khối lượng m nhỏ chính là m của x sẽ bằng khối lượng carbon cộng khối lượng của hydro và chính bằng khối lượng của carbon trong CO2 cộng khối lượng của hydro trong nước chỗ này thay số vào sẽ bằng 0,18 nhân với 12 cộng với 0,3 nhân với 1 đây sẽ bằng 0,18 nhân cộng 0,3 bằng 2,46 g. Đây chính là lắp số của bài tập này. Rất là nhanh gọn mà chúng ta không hề phải viết phương trình một chút nào. Đúng không ạ? thì đây là dạng số 3 từ nhiều chất tạo thành nhiều chất tiếp theo sang dạng thứ tư là bài tập về đốt cháy trong hợp chất hữu cơ thì đối với cái phần này thì mình đã làm trong cái chuyên đề là xác định công thức phân tử hợp chất hữu cơ rồi thì các bạn mở lại video đó thì các bạn sẽ xem phần này nhé chỗ này là xem trong video chuyên đề xác định công thức phân tử hợp chất hữu cơ mình đã làm được trước rồi thì các bạn xem lại trong phần này thì các bạn sẽ rõ nhé thì à, trên đây là toàn bộ nội dung của cái chuyên đề phương pháp chuyên đề giải bài tập theo phương pháp bảo toàn nguyên tố thì hy vọng rằng video của mình có ích cho các bạn và giúp các bạn hiểu rõ hơn về cái cách làm của dạng bài tập này